À, xin chào các bạn nhé thì hôm nay mình à, xin hướng dẫn cái cái mà cái cách mà rút gọn được cái link thì thì à, cái rút gọn link có nghĩa là sao mình xin à, thêm là à, ví dụ như là mình đang có một cái link nó rất là dài dòng ấy bạn nhấn vào một cái link rất là dài dòng khi ví dụ trên cả ngay cả trên Facebook rồi trên YouTube trên các cái website ấy, thì nó nó sẽ rất là dài dòng như như ở dưới đây các bạn Đấy. thì uh, cái link rút gọn ấy thì nó sẽ làm cho mình gọn hơn và đẹp hơn Đấy, ví dụ đây trên cái bài trên đây thì ở đây thì sau khi rút gọn lại mình sẽ có được hai cái là là theo cái cái rút gọn theo cái kiểu là tự động tức là tự một cái website đó nó uh, cho mình ra một cái link rút gọn như thế cái còn cái cái thứ hai đó là ừ, tiếp theo là một cái link mà như mong muốn của mình như cái cái mà mình muốn đặt cái tên của nó là cái gì à. hiện tại ấy, cái web ừ, để rút gọn ừ, link ấy, thì à, mọi người thường dùng khoảng 4 bốn web chính Đấy. thì bây giờ mọi người mình thấy chủ yếu dùng ở cái bigly.com này này cái này nó rất là hiệu quả các bạn nhé mình thấy hiện tại là mình cũng đang dùng và rất rất nhiều người đang dùng cái này nhưng các bạn ờ, có thể ờ, tham khảo cái này cái này nhá Đấy, và hôm nay mình xin được ờ, giới thiệu chính thức về cái cái bitly.com này nó dễ dùng và nó đơn giản hơn theo cái nó có thể tùy chỉnh được theo cái cái link mong muốn của mình được các bạn nhá bắt đầu thì ban đầu nhá ban đầu thì đây các bạn là vào bitly à, bitly.com nhé bình thường và các bạn nhấn từ uh, đăng nhập này từ login này thì sau đó thì nó sẽ có ba tùy chọn cho bạn này là Google này Twitter này và Facebook này mình vào theo uh, cái Google các bạn nhé và mình lựa chọn tài khoản mình cần uh, sử dụng đây thì mới vào thì nó sẽ có uh, nó sẽ có click view first link tức là à, tạo ra, ra một cái link đầu tiên đấy ừ, thì link à, đầu tiên bạn có thể nhấn vào đây hoặc là trong trường hợp mà các link tiếp theo thì bạn có thể nhấn từ click a đấy thì nó sẽ, sẽ bắt đầu tạo ra cho một cái, cái ừ, để cho các bạn là cóp được một cái link mới các bạn nhé ví dụ nha mình à, ví dụ link đầu đi thì mình nhấn vào đây thì sau đó ví dụ như bạn muốn ờ, tìm đến một cái link nào mà bạn muốn rút gọn ấy ví dụ, ví dụ trên Facebook này nhá ví dụ mình đang xem cái bài này nhá thì cái nếu mà mình để như thế này thì nó rất là xấu và nó nhìn nó, không được đẹp mắt nó, cái độ chuẩn SEO của nó lại là không có thì các bạn là có cái này sau đó các bạn paste paste vào paste vào đây thì chỉ đợi một lúc nó tự nó chuyển ra luôn các bạn ạ nó tự nó chuyển ra luôn thì đây là cái cái link của mình mình mới chuyển ra nó ngắn gọn đây này thì mình có thể cóp vào đây là cái link mà nó tự tự tự cái ờ, website bitly này nó chuyển cho mình nhá mình cóp vào đấy, mình có thì nếu mà thì mình cóp các bạn paste ra thì nó cũng như thế thôi thì đã các bạn thấy chưa thì nó cũng ra cái link ờ, như cái như như cái phần này đây tức là đây là link rút gọn để để cho nó đẹp nó nó gọn gàng đây các bạn trong trường hợp trong trường hợp mà các bạn mà muốn rút gọn cái này theo cái à, muốn à, muốn à, sửa cái link mà theo cái mong muốn của các bạn ấy thì các bạn cứ như ban đầu các bạn cứ nhấn vào đây các bạn xóa đi xóa và cứ bạn muốn ghi cái gì ví dụ như là a b c gì đó và tuổi thơ chẳng hạn ví dụ đó. thì các bạn à, sau khi mà chọn được một cái rồi thì các bạn à, sau khi chọn một cái thì các bạn nhấn từ xếp nhé từ xếp thì là uh, nó link nó sẽ ra mình sẽ ví dụ cho các bạn nha các bạn chú ý này cái này uh, các bạn chú ý nhé à, tranh trên cái lúc mình sửa đổi tên theo mong muốn của mình ấy thì các bạn mà để dấu chấm thì nó các cái dấu đặc, các cái hiệu đặc biệt ấy thì nó sẽ không nhận đâu các bạn nhé ví dụ như các bạn chỉ có thể là ghi như thế này thôi các bạn thì có thể bỏ trống bỏ cách ra hoặc là ở đây nó sẽ là dấu dấu dấu uh, trừ trừ thế này này đấy thì nó sẽ không vào các ký tự đặc biệt như ở dưới đây các bạn nhé nó chỉ có như thế thôi hoặc là các bạn bỏ trắng hoặc các cái tên mà bạn đã đổi rồi ấy, thì nó chỉ được uh, tên cái tên mà bạn theo mong muốn bạn nó chỉ được một lần thôi nhé bạn không thể dùng cái tên này tiếp cho một cái link thứ hai mà bạn mong muốn cái link thứ hai mà bạn muốn chuyển đổi ấy. tức là một cái một cái một cái link ấy, thì nó chỉ bạn chỉ sửa được một cái tên thôi cái tên mong muốn của bạn ấy các bạn nhá và bây giờ nếu mà ok ok như thế này rồi nhá mình sửa theo cái link mong muốn của bạn là tuổi thơ rồi nhá thì mình cứ xếp thế này ồ không được ok thì cái này, à, này không được rồi bởi hình như vừa nãy mình có nhấn rồi đấy thì các bạn trừ ra như thế này nhá xếp đấy các bạn đấy xếp thì ở trên trên này, này nó cũng sẽ có là uh, à, uh, à, bit ly chấm tuổi thơ thì các bạn copy này copy thì đây là cái link mà sửa muốn sửa bạn đã sửa đổi ấy, thì pass vào đây đấy nó cũng giống như thế đó các bạn đấy, hôm nay mình à, xin kết thúc cái bài à, chia sẻ ở đây nếu bạn có à, cái đóng góp hoặc cái ý kiến nào thì có thể comment lại giúp mình nhé nếu cái bài chia sẻ này các bạn nào cảm thấy nó có ích với các bạn thì các bạn like và subscribe giúp mình nhé ok xin chào các bạn